Mình là Nhật Hà, mình là một nghệ sĩ sáng tác ngẫu hứng. Đến với lời hội hôm nay thì mình mong là sẽ mang đến những tác phẩm âm nhạc để chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Và mình mong là sẽ có những cái phút giây tất cả chúng ta sẽ cùng hòa vào cái việc chúng ta cùng nhau sáng tác ra một cái bài hát ngẫu hứng và chúng ta kết nối với nhau. Chủ đề năm nay của chúng ta đó chính là hãy trở thành vị thầy của chính mình. Với bản thân mình thì à, trong cuộc đời mình cảm thấy mình cần rất là nhiều vị thầy có thể chỉ đường cho mình đi tuy nhiên thì à, mình cảm nhận rằng vị thầy khi chỉ đường thì ờ, vị thầy có thể chỉ chúng ta cho chúng ta một cái bản bản đồ nhưng mà cái người trực tiếp đi trên cái hành trình đó là chính bản thân mình và thông điệp hôm nay là hãy trở thành vị thầy của chính mình mình rất là tâm đắc bởi vì chỉ khi nào chúng ta tự đi trên bước chân của mình chúng ta tự khám phá cái bản đồ mà thầy đã chỉ dạy thì chúng ta mới trở thành một người thầy đích thực cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái lễ hội năm nay nhé. lễ hội tin tức chữa lành thế giới chào mừng mọi người đến với Divinity Fest 2022